chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị trong chuỗi các cái series chia sẻ về à, tiếng Nhật Anti-Computer. À, ờ, trong đợt vừa rồi thì khóa học của mình cũng đã được à, khai giảng trong khoảng thời gian tới đây à, và mình sẽ cùng với các bạn à, tổng kết một số các cái mà à, mình thấy rằng là trong cái quá trình mà làm việc thực tế chúng ta sẽ có thể bắt gặp và cùng nhau thử dịch những cái đoạn về báo cáo À, về các cái văn bản ở trong ngành IT công tơ và chúng mình sẽ đến với buổi ngày hôm nay à, liên quan tới một cái câu dịch Việt Nhật à, cái nội dung của cái đoạn trích dẫn này như sau đó là project này vì có nhiều chức năng phải làm mới từ đầu và các cái chức năng cần chỉnh sửa lại từ chức năng sẵn có của framework nên chúng tôi đã phải tốn rất là nhiều thời gian để nghiên cứu và chỉnh sửa thì ở đây mình sẽ eh, quay trở lại các cái bước khi mà mình dịch một cái văn bản đó là uh, ở bất kể một cái lĩnh vực nào thì mình nghĩ rằng là sẽ cần phải hiểu về cái nội dung đó uh, là gì đúng không ạ thì trong cái này mình có uh, bôi đen bôi đậm những cái phần mà mình nghĩ rằng là mình sẽ cần phải uh, chuyển ngữ và hiểu uh, thông qua các cái từ này để mà kết nối nó thành một cái câu văn đó là gì vì là cái dự án này có nhiều chức năng phải làm mới từ đầu này cần chỉnh sửa lại chức năng sẵn có của framework này rồi tốn nhiều thời gian uh, tiếp đến là ngoài ra trong quá trình đối ứng các cái ticket AAA BBB uh, khi mà mình làm trong IT thì các cái ticket này nó sẽ có một cái mã riêng uh, và mình sẽ lấy cái ví dụ ở đây là AA, BBB gì đó thì trong cái quá trình đối ứng các cái ticket này thì có rất là nhiều các cái CARCA ở đây nó chính là các cái change request change request ở đây là các cái yêu cầu thay đổi mới phát sinh hoàn khác hoàn toàn với spec ban đầu và hệ thống uh, ờ, replace cũ uh, dẫn đến việc đối ứng các cái uh, ticket này nó bị rời lại thì khi mà mình đọc một cái đoạn này thì mình sẽ dịch như sau đầu tiên là với cái câu đầu là cái từ project đúng không? project thì nó chính là dùng nguyên từ tiếng Anh sang đó là project cái project này thì bình thường trong tiếng Nhật của mình nó sẽ có cái từ hông ở đằng trước để thể hiện là cái dự án này, cái câu chuyện này, cái nội dung này đúng không? Thì là sẽ là hông project à, Ní hóa ở đây mình dùng trong trường hợp là để nhấn mạnh cái chủ ngữ à, Tiếp đến là có nhiều những cái chức năng mới À, phải làm lại từ đầu cái chức năng phải làm lại từ đầu ở đây thì nó chính là các cái chức năng mới đúng không thì là mình chỉ đơn giản nói là xin kino là các cái chức năng mới các cái chức năng mà cần chỉnh sửa lại à, từ những cái chức năng sẵn có của framework thì framework nó là một cái từ vựng về IT thì để mà giải thích về cái này thì chắc là mình sẽ làm một cái buổi à, video khác à, tuy nhiên là khi mà mình thấy trong các cái câu về IT mình sẽ sử dụng À, cái phần à, katakana phiên âm từ tiếng Anh sang và mình giữ nguyên như vậy thì nó là à, cái phương pháp gọi là tối ưu và an toàn nhất cũng như là phù hợp nhất khi mà mình dịch các cái tài liệu về văn bản IT thì ở đây framework ở đây mình sẽ có là framework các cái chỉnh sửa lại từ các cái chức năng sẵn có của framework đúng không thì là mình sẽ thấy là cả cái cụm là các chức năng cần chỉnh sửa lại từ chức năng sẵn có của framework là cả một cụm danh từ nên là mình sẽ xác định cái nào là cái chính của cái danh từ cụm danh từ này thì nó chính là các cái chức năng đúng không? Thì cái các chức năng ở đây nó chính là à, cái cái cái cái danh từ chính và tất cả cái đoạn mà các cái chức năng đấy nó có cái tính chất là cần chỉnh sửa lại từ chức năng sẵn có của framework là cái phụ để bổ nghĩa cho các cái chức năng bên trên đúng không? Thì mình sẽ để nó là fukusu kino là các cái chức năng nhiều các cái chức năng mà mà mà sẽ cần phải chỉnh sửa lại cái đoạn chỉnh sửa lại ở đây thì nó chính là dùng cái từ kaizo kaizo ở đây nó sẽ là phải phải phải à, sáng tạo lại phải chỉnh sửa lại mình phải làm lại mới đúng không à, từ cái framework mà nó sẵn có sẵn có ở đây nó chính là dùng cái từ này nó là kizono framework work から改造される複数機能thì mình sẽ thấy ở đây mình có dùng hai cái từ một là kaizo suru hoặc là shiuse suru và nhớ hãy chuyển nó thành dạng ờ, bị động tại vì là các cái chức năng này sẽ cần phải có người ờ, thực hiện sửa nó thực hiện cả ờ, chỉnh sửa lại nó đúng không thì mình sẽ dùng là uh, kizo no frame work から改造される複数機能があるため ta mê ở đây là gì là vì chính là cái đoạn vì ở đây này đúng không vì vậy cho nên là chúng tôi đã phải tốn rất là nhiều thời gian để nghiên cứu và chỉnh sửa thì là tốn nhiều thời gian thì chỉ đơn giản là cái cụm là di cảng gạ kakaru đúng không đúng không thì là di cảng gạ kakate shimai đúng không di cảng gạ kakate shimai mashita và tốn nhiều thời gian để nghiên cứu và chỉnh sửa đúng không nghiên cứu và chỉnh sửa thì đã chô xạ siêu xe à, nghiên cứu ở đây thì nó chính là điều tra tìm hiểu mình đừng dùng cái từ kênh cứu nhá các bạn tại vì là mình sẽ phải hiểu khi mà mình tìm hiểu một cái vấn đề nào đấy này điều tra một cái vấn đề gì đấy này tìm hiểu xem nó như thế nào có làm được hay không thì nó dùng cái từ chô xạ này chứ đừng dùng cái từ kênh cứu là cái từ nghiên cứu thì thường dùng trong học thuật thôi đúng không thì là um, dành rất là nhiều thời gian để mà trô xạ hoặc là siêu xê là chỉnh sửa Đến cái câu tiếp theo là ngoài ra trong quá trình đối ứng các cái ticket này thì có rất là nhiều các cái chain request mới phát sinh khác hoàn toàn với spec ban đầu và hệ thống. Thì mình sẽ khi mà đọc một cái câu tiếng Việt như thế này này, tiếp tục mình sẽ dùng cái cách phân tích là gì? Cái nào nó là chính, cái nào nó là phụ. Cái chính thì đứng sau mà cái phụ thì nó sẽ đứng trước. Đúng không? Nó hơi ngược lại so với tiếng Việt một tí thì ngoài ra ở đây mình dùng cái từ là soreni, đúng không? Soreni thì là cái trong cái quá trình đối ứng các cái tích kít này thì mình sẽ có một cái từ là đối ứng đối ứng là một cái từ mà hay dùng trong I tư rất là nhiều à, nó dính chính là cái từ taio sự và nếu như một số các cái công ty khi mà dịch sang tiếng việt thì chị mình cũng rất là ít khi dùng cái từ đối ứng này mình hay dùng cái từ là xử lý thì cái từ taio ở đây nó chính là xử lý thôi là trong cái quá trình mà mình xử lý các cái tích kít đấy mình thực hiện các cái tích kít đấy thì là toki đúng không khi mà AAABBB tối ưu ticket tổ tay sự được kỵ thì là có rất là nhiều các cái chain request mới thì cái chain request mới này thì nó chính là cái chính đúng không? Mà cái chain request mới này nó làm sao? Nó khác hoàn toàn so với spec ban đầu và hệ thống nên cái đoạn mà khác với spec ban đầu và hệ thống ấy thì nó phải đứng lên trước. Thì sẽ là số tổ 使用所と全く異なっている uh, ờ, chain request cả HCST được tà mẹ có là nhiều do là phát sinh các cái chain request mà nó hoàn toàn khác đúng không? Nó hoàn toàn khác là thì là mặt tắc cự kutonatte với lại cái spec ban đầu. Uh, thế nên là dẫn đến là cái việc gì? Là việc đối ứng các cái ticket này bị dừng lại thì xxxi này là các cái ticket mà nó có cái mã như thế toyu ticket to ga mas hoặc là mas là nó đang bị dừng lại, nó đang bị bị bị, bị chậm lại đúng không? Thì đấy là cái phần mà à, mình trích dẫn trong cái nội dung à, mà có thể sẽ bắt gặp trong cái quá trình mà mình à, à trao đổi báo cáo với lại à, khách hàng thì tóm lại trong cái phần này mình sẽ học được một số các cái từ sau thứ nhất đó là à, hãy nhớ cho mình cái cái cái công thức là gì khi mà đọc một cái câu tiếng việt ý, thì mình phải xem cái nào chính cái nào phụ thì mình sẽ biết à, cái nào là trong tiếng việt cái nào là chính thì mình sẽ để ở đằng sau và dùng cái từ sao cho phù hợp cái phụ này nó bổ nghĩa cho cái chính thì cái phụ nó sẽ để đâu sao cho nó phù hợp thì mình hãy sử dụng các cái về phần là gì là về à, cấu cụm từ vựng này cụm danh từ này cụm động từ này gì đấy thì mình đã được chia sẻ rất là nhiều trong các cái buổi chia sẻ uh, về tiếng Nhật rồi thì mình hãy áp dụng nó vào trong cái tiếng Nhật IT để mà viết cái câu sao cho nó thật là phù hợp và đúng về mặt ngữ pháp và ngữ nghĩa tiếp đến là cái từ frame framework đúng không framework ở đây thì là nó là một cái từ thuần IT nó là một cái framework này à, ni hóa ở đây là nhấn mạnh cho chủ ngữ này ta mê là bởi vì thế nọ thế kia đúng không à, tiếp đến là cái từ tai ô sự là một cái từ mà mình nghĩ là sẽ dùng rất là nhiều đó là xử lý đối ứng à, tiếp đến là cái CR là cái trên request là các cái yêu cầu thay đổi tiếp đến là cái việc là à, các cái ticket của mình nó đang bị chậm rồi bị rời lại đúng không thì là tomat tế này hoặc là ukure tế đự này à, thì là những cái mà mình muốn hướng dẫn các bạn trong cái buổi ờ, video ngày hôm nay à, rất là mong nó sẽ có ích cho các bạn trong cái quá trình học tập và làm việc à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Jenny